quay trở lại với ăn một tí, một tí, một tí, một tí, một tí, một tí, một tí thôi. làm sô-cô-la tặng Crush nhân ngày Valentine kỳ đơn giản chỉ với hai nguyên liệu Sau khi sắp 77 gồm 9 cách làm sô-cô-la khiến trái tim của Crush tan chảy Thì mình đã tìm được một công thức dễ làm nhất Phù hợp với khả năng nấu nướng có hạn lúc đâu hỏng đấy của mình Công thức này chỉ cần hai nguyên liệu chính Đó chính là sữa đặc và bột cacao Chia theo tỷ lệ 21 Tức là cứ 100g sữa đặc thì cần 50g bột cacao Nhưng mà vì không có con tiểu ly Nên mình sẽ chơi theo hệ tâm linh Nghe theo tổ tiên mách bảo cứ đổ xuống thôi Khi nào tổ tiên bảo dừng thì mình sẽ dừng Đầu tiên làm nóng sữa đặc trong lò vi sóng trong khoảng 30 giây Vì không có lò vi sóng nên mình cũng sẽ bỏ qua bước này luôn <laughs> Còn bột cacao thì mình sẽ đổ từ từ vào bát sữa đặc chia ra làm 3 lần Và nhớ là phải lọc qua dây trước nha Bởi vì làm như thế thì bột cacao sẽ không bị vón cục Bây giờ thì mình sẽ dùng phới khuấy đều lên để cho bột cacao hòa vào sữa đặc sau một hồi khuấy đều thật đều muốn gãy cả cái tay luôn thì mình cũng thấy cái bát sô cô la của mình khá giống với video người ta hướng dẫn rồi tiếp tục đổ thêm bột cacao vào và lại trộn đều thật đều nhưng lần này có vẻ nó lạ lắm hình như có cái gì đấy hơi sai sai thì phải rồi xong đứa con gái đảm đang sô cô la thôi mà cũng làm bung cả cái túi là được thì cũng chịu rồi hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả nhưng mà không sao chị thử đừng lan lắm không được nản vì trái tim của crush nên mình gắn lại cái phới rồi tiếp tục trộn đều trộn đều và mình cũng phát hiện ra là có vẻ như làm nóng sẽ đặc trước thì khi trộn bột cacao sẽ dễ hòa tan hơn nên là mọi người đừng ai lười như mình nha rồi tới khúc này là thấy trong video người ta hướng dẫn là nhào trộn bằng tay nên cũng nhanh trí đeo ngay cái găng tay vào để tiếp tục chiến đấu với cái chỗ bột kia mình tưởng rằng nhào bột bằng tay sẽ đơn giản hơn trộn bằng phới nhưng không bột nó dính hết lên găng tay nhìn đáng sợ thực sự và sau một hồi loay hoay nhào nặn bố tưởng chừng như một câu chuyện không có hồi kết Thì cuối cùng cái chỗ sô-cô-la kia nó cũng đã chịu thành một khối Giờ thì mình sẽ dùng một tờ giấy nến hoặc mà mọc thực phẩm cũng được để bọc sô-cô-la lại Ấn sô-cô-la rẻ xuống một chút và cho vào trong tủ lạnh khoảng một tiếng Đến đây thì lại tiếp tục thêm một vấn đề nữa Đó chính là công ty mình không có tủ lạnh Thế nên mình đang phải chờ đến lúc hết giờ Để mang về cho vào tủ lạnh ở nhà Đấy, cho em nó đi lượn hẳn mong hồ Tây luôn Trời ơi, cái giây phút trời thành quả của em nó Mà hồi hộp cứ y như là cái lúc Cross xem được story của mình ý làm sô-cô-la tặng crush nhân ngày Valentine chỉ với hai nguyên liệu Phần 2 Cái kết không bao giờ khiến chúng ta thất vọng Theo như công thức là chỉ để sô-cô-la trong tủ lạnh khoảng một tiếng Nhưng với trí nhớ của một đứa não cá vàng như mình Thì khi vừa mới đóng tủ lạnh mình đã ngay lập tức quên mất sự tồn tại của em sô-cô-la ấy Chỉ đến khi sáng hôm sau mở tủ lạnh ra mình ừ. mới ngỡ ngàng nhận ra đã để quên em nó trong tủ lạnh nguyên một đêm à! cơn gió Mình tức tốc mang em nó đến công ty hoàn thành nốt để còn kịp Valentino tặng crush chứ Rồi đến khúc này mình lại chợt nhận ra có cái gì đấy hơi thiếu thiếu Nãy hí hưởng quá quên mang găng tay đi lông đi luôn Mà trong công thức thì hướng dẫn là sau khi cắt còn phải nặng thành những viên tròn nữa Ngay lập tức chạy vào nhà vệ sinh rửa tay với Lifebuoy 3 lần Giờ thì yên tâm ra nặng tiếp rồi Thì sau khi nặng thành những viên tròn như thế này thì mình còn phải lăn qua một lớp bột áo nữa Chứ để nguyên một cục như này mà tặng crush thì crush không đánh là may mình có thể dùng được cao để làm lớp bột áo luôn Còn nếu muốn lớp vỏ bọc bên ngoài đa dạng hơn chút Thì có thể dùng các loại hạt hoặc cơm dừa khô Nhưng nhớ là phải băm nhuyễn ra trước nha Sau Tết mà nhà mình vẫn còn quá trời nhiều hạnh nhân và hạt dẻ cười Nên mình cũng sẽ tận dụng luôn Bắt đầu lăn với một lớp bột cao rồi hạt dẻ cười Nhớ là phải giã hạt dẻ cười trước Giã thật là nhuyễn vào Điều quan trọng xin nhắc lại ba lần Bởi vì mình giã chưa được nhuyễn hẳn ấy Nên là lắc muốn dụng cả cái tay Mà hạt nó vẫn không dính vào sô-cô-la lớp bột hạnh nhân cũng như vậy nha Trời ơi cái công cuộc làm sô-cô-la mà nó gian nan như đường tới tim cross vậy Nhưng bù lại thì thành quả cũng không khiến chúng ta phải thất vọng Giờ thì tìm một chiếc hộp thật là xinh xắn Rồi nhẹ nhàng cẩn thận đặt từng em sô-cô-la này vào Đặt cả vào trong đó là những tâm tư tình cảm gửi trao đến crush Xong rồi thì đậy nắp lại và đem tặng crush thôi Những viên sô-cô-la handmade xinh xắn như thế này mà không khiến crush tan chảy Thì crush quả là người có một trái tim sắt đá Nhưng mà vẫn cứ là phải ăn thử một viên trước để thẩm xem chất lượng của em nó thế nào Xin phép được đặt tên em sô-cô-la này là sô-cô-la hương vị crush Bởi vì nó là sự hòa quyện giữa vị ngọt ngào như nụ cười của crush Một chút đắng đắng như hành động crush bơ mình vậy Nhưng tổng thể thì vẫn ngon Vì mình cho hơi bị nhiều cacao cao nên sô-cô-la này có vị hơi đắng và có vẻ là không được dẻo bằng như trong công thức nên là mình khuyên mọi người nên cân đo đong đếm cẩn thận như trong công thức chứ đừng lười như mình nha. Hì thử làm thạch bằng chip chip Và cái kết liệu có như là mơ Chả là đang ngồi lướt tóc tóc thì tình cờ Ánh mắt ta đã va phải vào mấy clip hướng dẫn làm thạch từ chip chip của mấy tỷ bên chư của Nhìn thì cũng khá là đơn giản đấy Nên là mình quyết định sẽ thử làm luôn Bắt đầu với chip chip vị nho trước mấy kẹo nho này thì mình sẽ đổ nước sôi vào Và dùng đũa để khuấy đều lên Những tưởng rằng sau khi khuấy lên thì em nó sẽ lên một màu tím mộng mơ thật là đẹp mắt Nhưng không Trời ơi cái tôi bật ngủ luôn của alo cái viên kẹo nó màu tím mà Tại sao nó lại ra một cái màu kinh dị như thế này nhỉ Bắt đầu cảm thấy có một sự hoang mang không hề nhẹ ở đây Thôi thì chuyển sang cái em kẹo dứa cho đỡ hoang mang vậy Mấy em kẹo này thì mình sẽ cho tắm bằng sữa chứ không tắm bằng nước lọc nữa Nhưng mà sữa thì mình cũng vẫn phải đun cho ấm trước Rồi cho vào thì em nó mới tan chảy ra được Xem lại khúc này múc từng thìa một nhìn ngứa mắt ghê cái phần có chiều to hơn mình sợ sẽ làm đổ ra ngoài mất bởi vì cái miệng mũ cũng nhỏ lại còn kết hợp với đôi bàn tay khéo léo làm thì ít phá thì nhiều này nữa nếu cái dùng có chiều to thì chắc là sữa bị đổ ra ngoài còn gấp đôi lượng sữa dùng cơ ấy còn bây giờ thì lại tiếp tục khuấy đều mình bắt đầu hơi nghi nghi là nó sẽ không ra màu vàng và không ra màu vàng thật mọi người ạ một màu xanh chấm thêm một tí màu vàng nào Xanh lè xanh lét luôn Ủa cái kẹo dứa nó màu vàng mà à, Thật đấy cũng may một cái là cái màu xanh lá dứa này nhìn trông nó cũng khá là ok Nên là cũng tạm chấp nhận được Giờ chuyển sang cái vị đào màu hồng cam kia Mà cũng bị chuyển sang màu xanh nữa Thì chắc khóc một dòng sông luôn Đấy đến cái khúc này thì lại xuất hiện thêm một vấn đề nữa Đó chính là mình khuấy hoài, khuấy mãi Khuấy muốn dụng cả cái tay luôn Mà mấy viên chip chip này nó vẫn không chịu tan Thế là nhanh trí đổ cả sữa cả chip chip vào trong nồi cho nóng luôn Và bi kịch cũng bắt đầu từ đây Chip chip thì cũng có tan thật Nhưng mà sữa nó nổi cả ván lên Trời ơi cái khúc này là hoang mang thực sự luôn Không biết phải làm gì nữa Nên thôi đành tắt đi vậy Mặc dù trong đầu thì nghĩ thạch đào này chắc chắn đã fail toàn tập rồi Nhưng chả hiểu sao cái tay thì vẫn cố ngựa ngựa múc từng thìa ra hũ Đấy nhìn mặt mình mà xem không hề hoang mang một tí nào luôn luôn Bạn còn vẫn cố đây đi cho vào tủ lạnh cơ mà Người ta thì cho vào ngăn mát thôi Đây mình muốn nhanh nên cho hẳn vào ngăn đá luôn Đấy xong rồi là nôn nóng quá Thế là cứ 5 phút lại mở tủ lạnh ra kiểm tra một lần Và sau khoảng một tiếng Tương đương với khoảng chục lần mở tủ lạnh ra kiểm tra Thì cuối cùng em thạch vị đào với cả vị dứa nó cũng đã chịu đông lại Còn vị nho thì đấy mọi người nhìn là cũng đủ hiểu rồi đấy Thôi thì mình sẽ thử hai vị này trước Thực sự là nhìn cái em thạch vị đào này Mình có một sự quan ngại không hề nhẹ luôn Nhìn hơi giống tảo phớ bị hỏng nhưng mà ngửi mình khá là thơm nên mình vẫn quyết định ăn thử và sau khi ăn thử thì mình xin phép được diễn tả bằng một từ thôi kinh chuyển sang cái em thạch dứa thì trông có vẻ thành công hơn này nhìn thì cũng khá là giống trong video người ta hướng dẫn đấy chứ mình sẽ thử ăn cùng với sữa chua xem thế nào đấy nhìn cái hình thức của em nó thôi cũng đã thấy yên tâm hơn hẳn so với cái em thạch đào kia ăn miếng thứ nhất chưa cảm nhận được vị gì cả thế nên là lại phải thử miếng thứ hai nhưng mà cái thạch dứa này ngon phần thạch ngọt vừa phải và đặc biệt là có phần chip chip ở dưới chưa tan hết nữa dẻo dẻo dai dai hơi chua chua ngọt ngọt, thơm vị dứa Ăn cùng với sữa chua mát mát cũng ra gì và này nọ phết đấy Cuối cùng là cái em thạch nho Sau 7749 lần mở tủ lạnh ra kiểm tra Thì cuối cùng cái hũ thạch nho này nó cũng đã chịu đông lại Mình sẽ thử đổ sữa vào Và dùng đũa để chọc xuống y như trong video người ta hướng dẫn Rõ ràng là mình đã làm theo công thức chuẩn sách giáo khoa rồi Nhưng mà của người ta thì nhìn như thế này Còn của mình thì trông nó lạ lắm cố gắng lạc quan tự nhủ là tốt gỗ hơn tốt nước sơn nhìn hơi xấu mã tí nhưng mà hương vị mới là quan trọng mà được cái cái hút thạch này nó đã xấu rồi mà còn không ngon cơ trời ơi thất vọng tràn trề luôn Rồi ngồi thu âm nghĩ lại cái hương vị của nó mà vẫn còn thấy sợ cơ mà đúng là không có cái dại nào bằng cái dại này cả bài học được rút ra ở đây là chip chip chỉ nên để ăn chứ đừng có nghịch e không ăn gì để khỏi bệnh sau khi nghe tin con gái gia nhập hội F0, nhanh như một cơn gió, mẹ mình đã ngay lập tức gửi cho mình cái túi tỏi này và dặn đi dặn lại là ăn thật nhiều tỏi vào bởi vì con Covid nó sợ tỏi lắm. Không hiểu mẹ nghe được cái thông tin này từ nhà khoa học nào, nhưng mẹ đã bảo là phải nghe, cấm có được cãi. Nên là hôm nay mình sẽ làm một món siêu đẫm tỏi. Để xem xem ăn nhiều tỏi như thế thì có trị được con Covid nào đang hoành hành trong người mình không. À quên mất nãy giờ cứ liên thuyên mãi chưa giới thiệu tên món cho mọi người. Hôm nay mình làm món khoai tây sốt xì dầu tỏi nha. Món này thì mình học theo công thức của chị con thỏ. Đầu tiên mình sẽ đập dập rồi băm nhuyễn nhuyễn tỏi cái công đoạn này lâu ghê luôn ý tại cái dao nhà mình nhỏ quá nên chỉ đập được cùng lúc hai ba tép thôi mà được cái tỏi mẹ đưa lại còn toàn sai tí hon nữa chứ thì nay thì tha hồ mà đập đấy thế là cứ đứng loay hoay mãi mà roommate của mình ngủ được một giấc rồi mình mới đập xong cái công đoạn đập tỏi đã lâu rồi thì đến cái khúc băm tỏi độ lâu còn tăng lên gấp đôi cơ lâu thì công nhận là lâu thật đấy nhưng mà vẫn phải cố đứng băm đến khi nào tỏi thật là nhuyễn bởi vì món này tỏi băm càng nhuyễn thì ăn sẽ càng ngon 2000 years later. Cuối cùng thì mình cũng xử lý xong được cái đống tỏi này. Mọi người rồi băm tỏi nhuyễn như thế này là được nha Giờ thì mình sẽ để tỏi sang một cái bát chuyển sang một nhân vật khác cũng quan trọng không kém Đó chính là khoai tây Trong công thức gốc thì dùng khoai tây bi sẽ ngon hơn cơ Nhưng mà phận đỗ nghèo khỉ này thì chỉ có khoai tây thường thôi Nên thôi có gì mình dùng đấy Khoai tây sau khi rửa sạch thái miếng nhỏ như thế này Thì mình sẽ đem đi rửa lại một lần nước muối cho khoai không bị thâm À không phải mình lười nên không nạo bỏ khoai đâu Mà bởi vì theo như công thức gốc thì món này để cả vỏ khoai sẽ ngon hơn Thế nên là mình mới không nạo vỏ khoai đi đấy Chứ thật ra thì mình cũng hơi lười thật thì làm mình sẽ ăn cả vỏ Nên mọi người nhớ là phải rửa thật sạch khoai vào nhá Điều quan trọng xin nhắc lại lần ba, Đấy tắm táp cho em nó sạch sẽ rồi Thì bây giờ mình sẽ đem khoai đi chiên Ai mà đang theo một chế độ giảm cân nghiêm ngặt Hoặc là muốn ăn uống heo thì hơn Thì có thể cho khoai vào nồi chiên không dầu cũng được nha Đấy chờ đến khi dầu sôi thì mình sẽ cho khoai vào Định lượng ngựa gắp từng miếng khoai vào làm màu tí Nhìn cho đẹp nhưng mà kỹ năng dùng đũa cũng có hạn Gắp lâu quá mà cái bụng của mình thì nó đang kêu gào Tao đói lắm rồi Nên thôi dùng tay luôn cho nó nhanh Đấy đứng gấp từng miếng khoai đến cả 5 phút cũng không xong mà dùng tay cái chưa đến 30 giây ạ. Thảo thật đấy. Trong khi chờ khoai chín thì mình sẽ đi làm sốt, nhưng mình đang bằng thìa thì thôi, chứ thật ra thì mình cũng đang pha công thức theo hệ tâm linh đấy. bởi vì cái đứa não cá vàng này có bao giờ nhớ được nhiều lượng đâu mà Sốt này gồm có xì dầu, tỏi băm Đương nhiên rồi bởi vì là khoai tây sốt xì dầu tỏi mà thêm cả một chút tương ớt để tạo độ cay và một chút mật ong để tạo độ ngọt nữa liều lượng thì cứ nghe theo tổ tiên mách bảo nha bởi vì mình không nhớ đâu ừ. à, sốt này nếu có thêm hạt tiêu và ớt bột thì sẽ ngon hơn đấy nhưng mà ép không chính hiệu như mình không ra ngoài được nên thôi bỏ qua vậy vừa mới quay ra làm sốt có một tí thôi là quay lại khoai đã chín hết cả rồi vội vội vàng vàng gắp ra nhanh không lại thành khoai tây bóng đêm bây giờ rồi giờ thì mình sẽ đổ dầu từ chảo sang một cái bát và lại cho chỗ khoai tây kia vào chảo rồi đổ cái sốt xì dầu lúc nãy đã pha vào và đảo cho khoai săn săn khô lại xíu là mâm được rồi Trời ơi ngửi mùi thơm của em nó thôi Mà bụng mình nó cứ sôi sùng sục cả lên ý Do dì dầu kết hợp với tỏi mà nó lại hợp nhau cứ như là bún đậu hợp mắm tôm ấy Rồi được thêm cả khoai tây nữa Phần vỏ ngoài hơi dai dai, bên trong thì mềm Kết hợp với phần sốt đậm đà, thơm nồng vị tỏi thì cứ phải gọi là chấm hết À, quay trở lại với câu hỏi ăn tỏi có trị được covid không thì sau khi ăn hết cái đĩa khoai tây sốt xì dầu tỏi này mình cũng chưa cảm nhận được là con covid nó còn chạy trong người mình không nhưng có một điều mình có thể khẳng định là cái món này ngon xỉu luôn mọi người thử đi nhá